cháu ờ, nó tên là Nguyễn Thị Mây Còn tên khai sinh của cháu thì là Nguyễn Trịnh Khánh Vân Mà cái tên Khánh Vân ấy là thực ra thì tôi đặt nhanh lắm Cái hôm mà tôi, trước cái hôm đi làm giấy khai sinh ấy là tôi còn, thậm chí là tôi còn chưa biết tên con tôi là gì cơ <laughs> Thế là cái hôm đi làm giấy khai sinh ấy, thế nào mà cái lúc trong cái lúc đợi làm giấy thủ tục ấy Thì tôi lại lướt Facebook thì lại lướt qua mấy cái ờ, video short ấy thì lại có cái hoa hậu có lướt một cái hoa hậu khánh vân thế thôi đặt tên luôn con là khánh vân <laughs> nó khác với cả cái đợt mà ờ, khoai khoai tên thì nghĩ rất lâu đấy trong suốt cái thời gian mà vợ tôi mang bầu ấy là uh, đắn đo lắm nhiều cái tên đấy xong cuối cùng là cũng chốt là nguyễn trịnh anh dương cái đợt mà đặt tên cho Dương ấy là bao nhiêu tên luôn Đắn đo đi đắn đo lại Đúng là cái sự khác biệt giữa đứa thứ nhất và đứa thứ hai anh em ạ Không biết là các anh em mà đã có con ở đây có thể không Chứ còn tôi thấy là để đứa thứ hai thì thực ra là nó cũng uh, có một cái gì đấy mà nó ít mong chờ hơn Đấy, nó cũng nhẹ nhàng lắm Đi uh, đưa vợ đi sinh rồi thì cũng như là là trong cái quá trình mà mà mang bầu ấy thì thực ra là nó cũng ít mong chờ hơn so với cả cái đứa đầu tiên nó cũng kiểu như là đã trải qua rồi ấy, nó không còn bỡ ngỡ nữa hay là vì là vì là đứa thứ hai là con gái nhở nên là <laughs> mình lại trọng nam kinh nữ thôi chết thôi chết <laughs> không biết là có phải không nhưng mà nói chung là là là đấy thì theo cái tôi cảm nhận của bản thân tôi thì cái đợt này thực ra là tôi cũng anh em cũng có thể cảm nhận được cái cái độ háo hức của tôi là mong chờ là là có đứa con thứ hai nó không bằng là cái đợt mà dương đấy cái đợt cái đợt khoai ấy thì tôi tôi là hay khoe ở trên kênh lắm đấy tôi livestream các thứ tôi hay khoe con trai nhưng mà đến cái đợt thứ hai thì tôi ít khoe hơn <laughs> có rất nhiều anh em cũng cũng thắc mắc tò mò tại sao mà mà vợ đẻ về đấy các thứ cái trong cái quá trình mà nghỉ để mà đưa vợ đi đẻ đấy không thấy có có có có có chia sẻ gì thì đấy tôi cũng chia sẻ với anh em là bởi vì là cái gì là bởi vì là ừ, tôi thấy cái việc này nó bình thường và tôi nghĩ là chỉ cần một cái thông báo là là hôm nay tôi uh, nghỉ để đưa vợ đi đẻ và ngày ờ, hôm nay là tôi về tôi đã làm được clip cho anh em rồi thế là được rồi đấy còn các anh em mà quan tâm anh em có thể là hỏi thôi inbox thì tôi cũng sẽ trả lời cho anh em đó thế thôi đấy, thì ai quan tâm thì tôi sẽ chia sẻ còn thực ra thì anh em cũng biết là trên kênh bây giờ cũng có rất nhiều anh em đấy rất nhiều những cái người mới rất nhiều những cái anh em mới nên là người ta cũng không có quan tâm đến cái việc đời tư đấy, người ta chỉ quan tâm đến game mà thôi đấy còn sẽ có anh em thắc mắc là tại sao tôi lại có những cái ngày mà tôi ra clip sau đó lại có những cái ngày mà tôi nghỉ thì tôi phải chia sẻ thật với anh em là như này đây là tôi coi là công việc và công việc là kiếm tiền đấy chính vì thế nên là tôi không thể nghỉ nha anh em nhá còn một khi mà tôi đã nghỉ ấy, là nhà tôi có việc đấy cụ thể là như là mấy ngày hôm trước nghỉ là bởi vì là cháu khoai nó ốm và nó ốm cả tuần nay rồi Đấy thì sau khi nó khỏe trở lại Đấy bây giờ nó khỏe trở lại Thì tôi lại bắt tay vào tôi làm việc anh em nhé về căn bản là bây giờ ấy là một đứa ở nhà là sơ sinh và một đứa là bị ốm <laughs> Anh em bảo khó lắm anh em ạ Đấy để mà ra clip đều là rất khó Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để duy trì cái việc ra clip đều anh em nhé Đấy mong anh em thông cảm nếu mà anh em có coi như là hóng vào mỗi cái buổi tối Vào mỗi cái buổi mà đêm muộn anh em lên kênh nhưng mà không có clip thì tôi cũng phải xin lỗi anh em đấy làm xin lỗi là thực ra là nếu mà có cơ hội để mà có thể up clip ấy là tôi sẵn sàng tôi up đấy anh em nhé và đầu clip thì tôi cũng xin được cảm ơn các anh em Trung Lê Trịnh Thành, anh em Vũ Đức Việt, anh em Mập Lâm, anh em Giả Tưởng, anh em An Dương, bạn Dory 669, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Viên Thế Khải và anh em Vi Khôi Nguyễn đã tiếp tục gia hạn cũng như là đăng ký gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Ngoài các anh em mà tôi vừa mới cảm ơn thì còn một vài anh em khác là trong hai ngày vừa qua thì tôi chưa kịp tổng kết để cảm ơn. Tôi sẽ cảm ơn các anh em trong cái video clip tiếp theo anh em nhé Nếu mà anh em không thấy tên của anh em ở đây Không phải là vì là tôi quên tôi không cảm ơn anh em Mà là vì tôi chưa kịp tổng kết anh em nhé Thực ra là trong cái quá trình mà những cái ngày tôi nghỉ ấy, có rất nhiều các anh em đăng ký hội viên cũng như là donate nhưng mà nó sẽ bị sót. Đấy, tôi sẽ phải tổng kết lại một lần nữa Sau đó tôi sẽ cảm ơn anh em trong video tiếp theo Thực ra là anh em Đặng Minh Trung cũng không phải là cảm ơn trong clip này đâu Mà lẽ ra là phải cảm ơn từ hai clip trước cơ Đấy mà tôi bỏ sót anh em Đặng Minh Trung Hôm nay tôi mới cảm ơn được anh em thông cảm nhé bởi vì là thực ra cũng nhiều việc anh em ạ nên là cũng chưa cảm ơn chu đáo được các anh em Đấy, cũng bị sơ suất một chút anh em thông cảm sẽ không quên ở đâu anh em ạ tôi chỉ cảm ơn bị chậm thôi đấy chứ còn những cái đóng góp của anh em thì không bao giờ tôi quên nha anh em nhé và những cái đóng góp của anh em đều được ghi nhận ở trên cái bảng chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ ở phía trên còn một cái nữa mà anh em hay nói là tôi quên đấy chính là cái um, chúc mừng sinh nhật của các anh em hội viên thì thực ra là như này Thực ra là tôi sẽ không quên nếu mà các anh em yêu cầu ấy Các anh em có cái mong muốn là tôi chơi cái bộ gì Làm cái món quà sinh nhật của anh em vào cái ngày sinh nhật ấy Thì anh em yêu cầu tôi đến gần cái ngày đấy thì anh em hãy yêu cầu Bởi vì thường là tôi thấy là đa phần các anh em ở trên kênh ấy Là hay có yêu cầu rất sớm Trước cái ngày sinh nhật của anh em tới tận một tháng cơ Đấy Thế là đến cái ngày đấy thì tôi lại bị quên mất Thì tôi không nhớ Đấy thì thì anh em cũng phải thông cảm bởi vì là thực ra là cái cái cái số lượng yêu cầu nó nhiều lắm. Đấy, ở trên kênh thì anh em cũng biết là có rất nhiều người xem và cũng có rất nhiều người yêu cầu tôi chơi bộ này bộ kia. Thế nên là để ghi nhớ được thì nó rất khó. Tôi thực ra là cũng cố gắng để có thể là ghi ra một cuốn sổ nhưng mà nhiều khi đấy anh em cũng biết là chỉ cần sang trang thôi là quên rồi hoặc là có thể là tôi nhớ nhưng mà tôi nhớ mang máng là nó gần đến cái ngày này xong đến lúc nó đến cái ngày đấy rồi ấy thì tôi làm cái bộ anh em yêu cầu thì nó không kịp nữa Anh em hiểu không? Bởi vì tôi sẽ phải làm trước cái ngày sinh nhật của anh em Đấy mà sau khi tôi làm tôi up lên Youtube ấy là sẽ phải đợi Youtube duyệt nữa cơ Kiểm tra hết tất cả cái bản quyền đăng ký uh, đăng ký coi như là content ID Đăng ký xong hết thì mới up được lên Youtube Đấy nó sẽ mất cái khoảng thời gian Chính vì thế cái đợt này cũng có nhiều anh em là bị chậm một ngày, hai ngày so với cả cái ngày sinh nhật của anh em là vì thế Thế nên là tôi cũng xin nhắc các anh em hội viên Đấy mà sắp đến ngày sinh nhật của anh em Và anh em muốn là tôi chia anh em bằng một cái clip Một cái món quà tặng sinh nhật vào đúng ngày sinh nhật của anh em Thì anh em hãy nhắc tôi trước khoảng 3 ngày Đó là hợp lý nha anh em nhá Chứ còn đừng có một tháng Đừng có hai tuần Nó rất lâu Cái thời gian nó rất lâu Đấy và thực ra là với hai tuần ấy Thì anh em cũng biết là tương lai mà một tháng nó là tương lai và tương lai thì không ai đoán trước tương lai nó, nó là như nào nha anh em nhá Tôi thậm chí là tôi còn ngày hôm nay ngày mai tôi còn không biết là ra sao <laughs> Mà anh em cho tôi hẳn quả quả một tháng thì thật sự là rất khó Đấy Có thể là trong cái ngày của anh em tôi sẽ có việc và tôi không thể nào tôi ra clip được Hoặc là kể cả là trước đấy hai ngày tôi không thể làm mà tôi chơi để tôi có thể làm được những cái clip mà chúc mừng anh em Đấy Thế là anh em hãy ghi nhớ là nếu anh em muốn là có những cái món quà tặng sinh nhật vào đúng ngày sinh nhật của anh em thì anh em hãy yêu cầu tôi vào cái khoảng khoảng khoảng khoảng có thể là anh em nói là trước đến một tháng cũng được nhưng mà anh em phải nhắc lại tôi vào uh, trước cái ngày sinh nhật của anh em khoảng 3 ngày nha anh em nhá. Đấy là một con số vừa đủ để tôi có thể sản xuất được clip. Rồi ui chuyện này chơi cái gì đây? cho Chocolate nhiều quá anh em ạ cho Chocolate human này Hay chưa 12 con nhỉ <laughs> Thế này là lại 9m5 rồng rồi anh em ơi Nhưng mà 9m5 rồng <laughs> Trời nhiều quá nhỉ 9m5 rồng vừa mới chơi cách đây khoảng 2-3 clip xong Có chơi nữa không Theo anh em tôi có lên chơi nữa không Như này sợ không đáp được quái Lên 6 anh em ạ Toàn một sao ở đây thực ra cái bài này nó có rất nhiều sự lựa chọn Assassin cũng được nhá Assassin cũng được <clears throat> Ra gấu Assassin rồi này Đấy Nhà thôi Tôi cũng sẽ không chơi Assassin đâu anh em ạ Tôi đã cố tình lé con con con Avenger Glide nó ra ngoài rồi mà cuối cùng nó lại trôi ở giữa để nó chết Chán thế nhở Nên là lại không có đam rồi Tôi sẽ không chơi assassin và tôi cũng sẽ không chơi um, 9m lắm dầu đâu anh em ạ Tôi nói đùa thôi Chứ tôi sẽ không làm cái còn tem nó bị trùng lập nha anh em nhé. Ok Chuyện này chơi cái gì tôi cũng chưa biết Từ từ để xem đã <clears throat> Clyde uh, chưa chơi đúng không? Lâu lắm rồi chưa chơi Clyde Hay chơi Clyde <laughs> Chơi Clyde đúng không? Chưa có like Nhưng mà chưa có like Blade bây, bây giờ mà không có live bullet thì, thì, thì, thì chơi clan thì chơi đồ kiểu gì nhỉ chơi đồ tăng à tăng cơ à xem nào Bây giờ chưa có live bullet live này Chơi cờ live thì bây giờ là xem đồ Tôi xem đồ em có chơi được không Không có hai tia anh em ạ Toàn đồ bắn trưởng, vãi đái thật <laughs> Thôi, tôi cũng biết là tôi chơi gì rồi anh em ạ Thôi, chốt luôn Toàn đồ bắn trưởng đi chứ đơn giản thôi Chúng ta chơi bắn trưởng, có gì đâu Anh em nhá, chơi bắn trưởng Đấy nhưng mà không chơi uh, chơi chơi mết nữa Bắn trưởng nhưng mà không chơi mết thì chơi cái gì Đố anh biết <laughs> Đố anh em biết đấy, đố anh em biết đấy Anh em nào mà cái đến cái giai đoạn này mà đoán được tôi chơi gì thì mới giỏi <laughs> anh em hãy comment ở ngay cái đoạn này anh em trích cái đoạn này ra anh em comment cho tôi nhá để xem anh em nào hiểu tôi anh em nào đoán được tôi cái đoạn này tôi chơi cái gì tôi tôi biết chơi gì rồi tôi vừa mới có ý tưởng xong đấy <laughs> tôi vừa có ý tưởng này nó cũng khá là hay ho đấy tôi nghĩ là trận đấu này nó sẽ rất là hấp dẫn và hay ho đây đấy nhưng mà để mà anh em đoán được thì nó sẽ là cả vấn đề chỉ có anh em nào hiểu tôi anh em nào theo dõi mà hay hay hay xem tôi thì mới có thể hiểu được ra là tôi chơi cái gì thôi Đấy, nhưng mà cũng có một vài gợi ý đấy chính là cái việc là tôi không chơi uh, 9m làm rồng Không chơi assassin Đấy, sau đó lại tôi lại lấy đồ như này nữa thì không biết là chơi cái gì đây Anh em hãy đoán đi nhá Rồi, đoạn này mà ông nào đoán được thì đúng là fan bê tông luôn này <laughs> Ok Rồi Tầm này là chuẩn bị đánh chuỗi thắng được rồi đấy anh em ạ Ra 15 là up lên uh, ờ, 8 luôn cũng được Nói chung là ừ, chơi gấu thì yên tâm Không bao giờ thiếu tiền nha anh em nhá Thoải mái tiền luôn Đấy Chơi gấu thì không bao giờ thiếu tiền Tôi phải khẳng định với anh em Khi mà anh em đã ra hai con gấu rồi thì thoải mái đi Rồi Đấy, nhiều anh em sẽ đoán là tôi ờ, đang có ý định là chơi Clyde Nhưng mà tại sao Clyde lại không lấy Live Blade Line? Ờ <laughs> Tại sao nhỉ Ô Không phải có khi nào là tôi chỉ lấy những cái con human không? Đấy Có khi nào là tôi chỉ đang lấy những cái con human chứ không phải là Clyde Chả qua là tôi lấy thêm một con rơi để tôi kích hệ Liệu rằng là có phải là như thế? uh, <laughs> khó đấy Thôi thì cứ để anh em đoán nhá, anh em cứ đoán đi Đấy ờ, cái cái cái cái um, cái mức độ mà gọi là fan cứng ấy nó sẽ giảm dần theo thời gian nha anh em nhá càng về sau mà anh em càng đoán nó nó ra ấy trong những cái uh, anh em mà anh em có ghi ở phía dưới anh em comment ấy mà anh em đoán ở những cái dây mà nó muộn hơn ấy là các anh em sẽ bị giảm cái độ gọi là fan cứng <laughs> anh em nào mà đoán càng sớm thì càng là fan cứng fan bê tông à, các anh em mà mà đoán bị muộn chậm khi mà nó đã form được đủ bộ rồi ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không thể là bằng được các anh em mà đoán tôi ở những cái round mà thấp từ round 12 13 đấy còn nếu để muộn rồi thì chắc chắn anh em sẽ đoán được ra thôi Đấy, Với những cái content mà tôi hay làm thì chắc chắn anh em sẽ đoán được ra Rồi Có khi nào là tôi chưa biết tôi chơi gì không? <laughs> Có khi nào là thế không nhỉ? Có khi nào là thực ra là tôi vẫn chưa biết chơi gì nhưng mà tôi vẫn cứ bay anh em bằng những cái cú lửa trên kênh <laughs> Ôi trời ơi Lửa lắm anh em ạ à. Anh em cũng có thể thấy là, là sẽ có anh em sẽ bảo tôi chơi Clive nhưng mà anh em nên nhớ là tôi giờ tôi còn chưa pick cái con con uh, con những cái con Glide đâu nhá Ở trong cái bảng tướng thêm ấy là anh em phải hiểu ra vấn đề Không lấy Live Blade Live Đấy <laughs> Tôi chưa có pick những cái con như là con ờ, con heo Clyde hay là con Evil luôn nhá anh em nhá Đấy, anh em bây giờ đến đoạn này anh em sẽ lại hơi hơi hơi, hơi bị coi như là chệch chệch đi một tí <laughs> chưa đoán được là chơi cái gì đâu đấy tôi khẳng định với anh em luôn hôm nay anh em vẫn chưa đoán được tôi chơi gì đâu làm sao mà anh em đoán được khi mà bản thân tôi vẫn chưa biết là tôi chơi cái gì <laughs> rồi rôn rồi rôn để biết là xem là chơi cái gì đấy anh em <laughs> xem nào u uh u u sáu human à có phải không tiếp u Clyde à Clyde à <laughs> chưa chưa chưa phát nữa ui chưa chưa chưa chưa chưa ui <laughs> không biết chơi gì anh em ơi thôi xong rồi chưa biết là chơi gì đây bán giả ok đấy sắp định hình ra rồi đấy anh em ạ <laughs> sắp định hình rồi đấy sắp định hình rồi đấy sắp định hình rồi đấy đấy anh em cứ đoán tiếp đi nhá đấy tôi đảm bảo với với anh em là sẽ có ông có đoán là gót cline cho xem <laughs> anh em chắc chưa anh em chắc chưa có chắc là gót cline không ừ. Từ từ bình tĩnh God Clyde gì mà lại có human Không phải Ui già hai bán nó ra hơi phí nhở Blink già rồi này Ngon này Ui tại sao tôi lại bán con già đi nhở Trời ạ à, Sai lầm quá Sai lầm quá anh em ạ Rồi Bởi vì tôi không chơi mết chứ còn làm sao nữa <laughs> Ok <clears throat> quả roll hơi bị thọt tiền đấy cái quả quả quả quả vừa lấy là roll hơi mất nhiều tiền luôn nhưng mà bởi vì là tôi chơi gấu mà tôi chơi gấu nên là tôi tôi cũng không sợ lắm về cái việc là mất tiền tiền roll ra form bài cho nó hai sao cho nó to anh em ạ còn cái việc mà chơi gấu thì chúng ta đâu có cần quá nhiều tiền đâu tiền nó sẽ ra từ những cái con gấu mà Trước sau gì nó cũng sẽ ra thôi U khỏe chứ Khỏe đấy chứ Dồn đồ cho Agali khỏe phết nhở Được đấy Hiện tại là anh em cũng có thể thấy là tôi đang form được bốn gấu rồi Bây giờ mà ra con gấu nữa là tôi có thể vứt cái bọn quy giặt đi để tôi, tôi cho gấu vào Chơi bốn gấu Đấy Ok Bây giờ cần ra con gấu tổ này Con uh, gấu đá nó xong <clears throat> Cái món đồ còn lại thì ờ, có thể là cái Berlin Nhưng mà tôi chưa lấy đâu anh em ạ Từ từ đã Với cái tầm này thì tôi nghĩ là đủ mạnh để có thể giữ máu rồi Đủ mạnh giữ máu rồi Còn nếu mà chút nữa mà chúng ta có thêm cái món đồ ở round 20 ấy Thì chúng ta sẽ ghép cho nó chặn đồ anh em ạ Đồ nó chặn Đấy, trận này là có ấy này, có Spirit này. Spirit Sama nào. Hay là 6 Spirit nhỉ? Spirit Spirit Saman đấy, đấy bộ Spirit Saman là cái bộ đang hot. Ui, trận này có khá nhiều Spirit Saman nhá. Thậm chí còn có cả Spirit kết hợp với cả Glacier. Nhưng mà không sao. Chơi được hết anh em. Meta này quá cân bằng để chúng ta có thể thử nghiệm được những cái bộ mà nó hay ho anh em nhé. Tôi sẽ chơi cái bộ hay ho cho anh em xem Anh em yên tâm là sẽ không bị lặp lại đâu trong những content của tôi Là một content creator Phải làm thế nào để cho nó, nó đúng nghĩa là một content creator Đúng không anh em <laughs> Chứ còn bây giờ lại chơi theo kiểu là sửa farm leo danh Nói làm gì Đấy <laughs> Anh em yên tâm Sẽ có hay ho cho anh em xem Ok Cứ từ từ đã Bây giờ cứ câu gấu đều đều ra cho xin một con gấu nữa thôi Rồi tôi không có gì mong muốn hơn là cho thêm một con gấu nữa Trên này có cả Goblin Ui là cướp được đúng một cái con gấu mết ạ à. Xong rồi Thua rồi Ô được không được không được không Có kháng phép có kháng phép có kháng phép có kháng phép Rồi Ui đây rồi anh em ơi đây rồi Ok Đấy à, Không cần bọn này nữa Bán đi để cho anh em đoán nha anh em nhé Bán đi luôn để cho anh em biết là tôi không chơi gót Clyde <laughs> Mà cái tầm này chắc là nhiều anh em đoán được rồi Đấy nhưng mà đến đây đoán được thì nó quá là bình thường luôn Bởi vì là ở trên bàn cờ nó có như nào thì là anh em đoán được ra như thế thôi Đấy <laughs> là chơi cái gì <laughs> Anh em thấy được không? Được không? Được không? Được không? Ổn không? Ổn không? Anh em thấy tôi chơi thì được không? Đấy Chơi gì? Clyde gấu <laughs> Clyde kết hợp gấu Được không nhỉ? Anh em thấy Clyde kết hợp gấu có được không nhỉ? tôi thấy ổn đấy chứ Ổn đấy, ổn đấy Có lên thử không nhỉ? chúng ta hãy thử một trận xem sao nhà anh em nhở được đấy chứ tôi nghĩ là ổn đấy mặc dù là nó hơi có cái tính chất là nó for fun một chút nhưng mà Clay ừ, liệu có ăn được mấy cái thằng đóng đá bây giờ <laughs> mấy thằng đóng đá cũng, cũng, cũng kinh ấy thằng này là nó chơi cái gì đây đóng đá saman à chưa đủ 6 saman à chưa đủ 4 saman chưa đủ 4 saman với cả à, bốn hóa đá hay sáu hóa đá gì đấy nói chung là cũng không biết để xem nhá anh em nhá, để thử xem mới biết được. Bây giờ ví dụ như cái bộ này làm sao? Lên uh, 10 và thậm chí là có thể lên được 11 mà. Đúng không? Bộ này có thể lên được 11. 11 con thì nó sẽ có những cái con nào? Ui, chuyện này có Warrior nhá có Warrior đấy, Clive phải cẩn thận này Warrior với cả có 6 Glacier, 4 Spirit cũng chơi luôn Ngoài ra có một thằng là là Saman Spirit Một thằng là hình như là cũng chơi 9m5 rồng như vậy Có thằng nó, nó ra là con gấu xong nó chuyển dần về cái bộ rồng mết rồi Căng thẳng ấy Nhưng mà thực ra chúng ta chơi live chúng ta không sợ bọn, ờ, bọn mết rồng lắm Bộ này phải chơi ở 10 cơ Lên 10 mới đủ bộ anh em ạ Lên 10 là chúng ta có 6 6 line kết hợp với cả 4 gấu ở level 10 <laughs> Trời Ô thiên sư bây giờ lên 10 hơi khó rồi đấy Anh em ạ Bây giờ lên 10 bây giờ Bắt đầu cái tầm 21 này bắt đầu tụt máu này Còn nó bắt đầu form được bài rồi thì chúng ta sẽ tụt dần đấy Bây giờ mà muốn không tụt ấy Thì là nó phải ra được cái gì nó phải ra được cái con uh, gấu lên hai sao con gấu gấu gấu, gấu bố gấu bố gấu bố gấu bố gấu bố hoặc là gấu uh, gấu đá đi cho gấu gấu đá được gấu đá cũng được nhá chơi gấu đá cũng được gấu mết thì sao gấu mết cũng được nói chung là con nào lên hai sao thì cũng chưa chơi được hết mà làm thế nào để lên hai sao thì không ai nói <laughs> mày qua gặp cái thằng ờ, thằng thằng thằng thằng goblin ở round 21 hay Ui đây rồi anh em ơi Một phát gấu đá Dragon Glide lên được hai sao luôn Hay quá anh em ơi Được Gấu đá gánh được đấy nhá Dồn đồ cho gấu đá thôi anh em Được Không sao anh em ạ Tích tiền thôi Chuẩn bị à, dí một phát lên 10 luôn anh em nhá Đã đã dí là dí lên 10 Tôi sẽ dí lên 10 sớm thôi bộ này tôi chơi gấu ấy là tôi ưu ưu tiên là cái việc là đẩy cấp Đấy, chúng ta sẽ đẩy cấp thay vì cái việc là chúng ta sẽ roll bởi vì chơi gấu mà chứ chúng ta không chơi bằng những cái con kia những cái con khác nó chỉ để kích hệ thôi những cái con như là con uh, Dragon Clay này thì thực ra lên hai sao nhưng mà không đồ thì nó cũng yếu thôi mà không mạnh đâu anh em ừ. chăm sự là nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ con cầu đáng à, ờ. Đây rồi Đấy đúng thật Saman Spirit này Đấy nhưng mà Ui anh em tôi, mạnh không này Mạnh quá nhở Ui Mạnh đấy chứ Quá mạnh anh em ạ Được đấy 5.000 <laughs> đam 5.000 đam thì tôi con gấu đá Quá ổn Trước đây tôi cứ nghĩ là cái con gấu đá nó chỉ chơi được ở trong bộ Saman với cả bộ Exorcist À, Ai ngờ ờ, tôi kẹp vào cái bộ lai nó cũng mạnh <laughs> Hoặc có thể là chơi gấu thì kẹp vào cái bộ nào thì nó cũng mạnh Phải không? Bây giờ nhá là gì lên 10 thôi anh em ạ Xong kiếm ca lông Lai chơi ca lông thôi Cho nó mạnh chứ tội gì chơi mấy con Lai bullet Lai thứ làm gì đâu Đồ này cũng không có <clears throat> Tôi cũng sẽ lên được 11 đấy anh em ạ 11 thì tôi sẽ kẹp gì Anh em đoán được không? Anh em có đoán được 11 kẹp gì không? 11 thì nó sẽ là ngộ không anh em nhá nên kẹp ngộ không với cả thêm kiếm thêm con gấu tổ nữa là thành 3 meteorit Đây này cái thằng này nó là, là chơi 5 rồng 9m đây này Nhưng mà tôi lên nhớ là tôi chơi Clyde Tôi chơi Clyde U uh, khỏe quá Khỏe quá khỏe quá khỏe quá Khỏe quá Ồ oh, khỏe quá Ồ oh. Khỏe quá U uh, khỏe thật <laughs> Khỏe thật khỏe thật khỏe thật khỏe thật khỏe thật Lên 9 rồi 2 lên 9 rồi đây rồi ui tôi không đây rồi anh em ơi ngộ không đây rồi được đấy vậy là chúng ta bây giờ chúng ta chỉ thiếu một meteorit nữa thôi thiếu con gấu tổ anh em ạ máu còn nhiều thoải mái tầm này cho giảm xuống còn khoảng hơn 40 máu là được vẫn ok lên được 10 lên được 10 là vô địch nhưng mà anh em không sợ gấu đá hai sao mà có đồ thì vẫn rất khỏe nha anh em nhá tầm này đồ tôi lấy ờ, là quá tuyệt vời luôn cho gấu đá Hay quá U uh. Thiếu viên ma lăng nhở Có ma lăng thì chắc là ngon hơn Không có ma lăng không tung trưởng liên tục được Tôi đợi giáp băng Giáp băng ngon <clears throat> Để xem có giáp băng không Bây giờ ấy, cái thời điểm hiện tại tôi cũng lên được 10 rồi Đấy, nhưng mà từ từ anh em nhá 27 đến 10 26 đến 10 thì chúng ta không tiết kiệm được một cuốn sách Nhưng mà 27 đến 10 chúng ta tiết kiệm được một cuốn sách Đấy ở ờ, trận đấu này thực ra tôi cũng đủ sách rồi 12 cửa sách cả lên được rồi Nhưng mà tôi muốn lên 12 luôn <laughs> Hơi tham nhưng mà đấy Kẹp được Kira nữa thì bá đạo lắm Chúng ta vẫn có thể lên được mà Mấy cái đao quái cho 6 human vào Bây giờ mới đao 25 anh em ạ Còn sớm lắm 30, 35, 40, 45, 50 Ui rồi thoải mái luôn Mà ừ, kéo được cái thời gian đến đao 50 thì, thì lúc đấy thì, thì chắc chắn là lên được 12 rồi cứ bình tĩnh Không vấn đề gì hết Mà không có ma lăng nhỉ Ui cầu đá ra nhiều đấy Được Rồi lên 9 Cho ngộ không vào Cho ngộ không vào thay cái con cầu đá một sao Ok Xem đồ này lấy cái uh, chiến thánh nhá Rồi Chiến thánh cho Châu anh em ạ Tôi tôi muốn thử cái độ trâu của cái cái cái bộ 6 à, 6 à, Clyde 3 Meteorite đấy anh em. <laughs> Đây là thực ra là 6 Clyde 3 Meteorite nha anh em nhá. Chứ gấu nó chỉ là phụ thôi. Đấy, 6 Clyde 3 Meteorite dồn đồ cho có thể là ngộ không, gấu tổ hoặc là là gấu đá tùy. Thậm chí là cả gấu assassin cũng được bởi vì là nó sẽ được hưởng tất cả các cái hiệu ứng đấy. Nếu mà đủ 3 Meteorite giảm 50% sức mạnh uh, sát thương của đối thủ này Đấy, cộng giáp vào này Tối đa có thể lên tới 80 giáp Ui, thế trầu lắm nhờ anh em nhờ Vậy là chúng ta sẽ có một câu chuyện về một con gấu bất tử <laughs> Chiến thần vua lì đòn Để xem là, là có có thể là ra được một con gấu bất tử trong trận đấu này không nào Cho xin con gấu tổ đi Ủa Cho xin một con gấu tổ thôi Để kích hoạt 30 lít nào Rồi 27 anh em nhá Lên 10, 11 luôn lên 10 là lên 11 luôn Đấy Lên 10 là lên 11 luôn Rồi Đây Ngay kể cả bản thân này con ngộ không là ông đã rất trâu rồi đấy anh em ạ Ở thời điểm hiện tại là con ngộ không nó đã được hưởng cả 6 cửa lai lẫn 2 metalit rồi 2 metalit là nó cũng giảm 30% chỉ khác là nó không giảm toàn bộ đội hình thôi Nó giảm hai hai hai con Meteorit thôi Đấy nhưng mà anh em cũng có thể thấy là Ngộ không bây giờ nó cũng tương đương với cả kích hoạt ba Meteorit của tất cả các đội hình đấy Khỏe lắm Bây giờ trầu lắm rồi đấy anh em ạ Glacier Thằng này vẫn đang đang Glacier kết hợp với cả Saman Ù khỏe quá anh em ơi Nhìn thế mà lại ngộ không gánh à Gấu rất trâu nhá Cái con gấu đù cả Đánh mãi không chết luôn Nhận bao nhiêu sát thương rồi Vẫn đứng hiên ngang Khỏe quá anh em ơi Trâu thật sự Trâu quá anh em ạ Trâu nó đánh kìa Một cái con một sao mà Cái con ba sao của nó đấm mãi mới chết <laughs> Trâu thật sự luôn đấy Tí nữa tôi sẽ cố gắng tôi lên 12 nha anh em nhá 12 tôi kẹp thêm vào uh, Có thể là Kira Đấy Có thể là, là, là kẹp Kira vào Thực ra thì cái lot slot thứ 12 ấy Thì nó phải có đồ Kira cơ Đấy bây giờ chúng ta không có đồ Kira thì thực ra là 12 hay 11 thì nó cũng như nhau anh em ạ Bởi vì nó đủ Celesi rồi 3 Metalit 4 gấu kẹp với cả 6 cái lai Đấy nhân vật chính vẫn là gấu <laughs> Chuyện này là tôi rồi đồ cho gấu thôi Hoặc là ngộ không thì cũng được Trâu ấy chứ Anh em nhìn bây giờ tôi đang đang đang đứng ở top 2 rồi kìa Đấy Khỏe rồi anh em ạ à. Tầm này khỏe rồi rồi Exit Ranger sáu Exit à sáu Exit bốn à, à sáu sáu cung sáu Exit đấy Nhưng mà phải lên 10 cơ Mà cái bộ này của tôi nó trâu lắm Bộ này của tôi trâu lắm anh em ạ à. Cung đen 3 sao đi nói chung là cũng không ăn thua Bộ này phải đánh ở 10 Nhưng mà thằng này là nó cũng ổn rồi đấy Bây giờ mà nó tích tiền nó lên 10 thì cũng được Ui gấu nữa này hai con gấu đá hai sao Ờ hai con gấu đá hai sao vào Được không Hoặc là lết game thế này nha anh em nhá Lết game có thể bỏ gấu đi Kẹp 3 assassin Đấy Nhưng mà không có đồ nhỉ Không có đồ cho sai linh Kẹp 3 assassin vào cũng được Kẹp 3 assassin Nhưng mà như thế bỏ gấu đá Thế phải bỏ bỏ gấu đá mới đủ anh em ạ ừ. Tức là nếu mà chơi ba assassin kẹp với cả 3 Metalit và 6 Glide thì sẽ phải phải lên 12 cơ à. Nếu mà không muốn bỏ con gấu đá Còn nếu mà uh, chơi con gấu đá thì chắc chắn là, là, là không không không thể chơi được xe linh đâu Thiếu slot Chơi xe linh thì thiếu 3 assassin Đấy Ui khỏe quá anh em ơi Chúng ta có thể lên 12 và chúng ta bây giờ chúng ta vẫn chơi bốn gấu và kẹp thêm con xe linh vào cũng được Bởi vì làm sao kẹp 5 đô thôi mà Lên lên level 12 là kẹp 5 đô anh em ạ Đấy, thêm một con 5 đô nữa, rất khỏe <clears throat> Nhưng mà vẫn chưa ra con con gấu tổ nha anh em nhỉ Con con đấy chuyện này có vẻ như nó bị tịt đẻ rồi <laughs> Không đẻ rồi Cái tầm này vẫn chưa ra con nào này Chưa ra bất cứ một con gấu tổ nào để tôi thay con gấu mết ra Bây giờ tầm này thì gấu mết làm gì đâu Bây giờ cho gấu tổ vào là, là đủ bộ Đủ bộ luôn Chơi ở level này luôn Đấy, nếu mà gấu tổ đủ bộ rồi Còn nếu mà chơi uh, à, 3 assassin thì thì chắc là không Không chơi 3 assassin đâu Chơi 3 assassin thì thứ nhất là không có đồ là Thứ hai là gì là phải đánh ở level 12 thì hơi hơi khó đấy 3 assassin, uh, ờ, 3 metalit và 6 Clyde là sẽ phải chơi ở level 12 Ok Mày con cá lông này nó cũng không ra nhỉ anh em nhỉ Cay nhỉ Ngộ không này Ui ngộ không với một trứng này Mà không Trứng này tôi không đập cho ngộ không đâu anh em ạ Ngộ không thế nào mà nó trả lên được hai sao Nó có phải là nhân vật chính đâu mà Không không không không phải cái con mà để tôi xài cái cái cái um, trứng nha anh em nhá Cái trứng này để dành Có thể là nó sẽ là cái con gấu đá 3 sao đấy Gấu đá 3 sao cánh kèo đồ này Toàn là đồ cho gấu đá với gấu tổ thôi Đồ này chỉ cho hai con đấy thôi anh em ạ Còn gỗ không thì tôi đang đang để dành cái chém lan nhưng gỗ không Chắc chỉ cần cầm một cái chém lan thôi là được rồi Là quẩy được rồi Tí nữa bọn nó chết rồi bọn nó sang đồ bên này mà Yên tâm Tí nữa thế nào chẳng có đồ Mà cái đấy nó tương lai Đây rồi Assassin này rồi Chưa có sai linh Đang sổ đồ cho ốc à Chưa có cáo luôn à Thằng này như chưa có cáo rồi Trầu quá anh em ơi Ù Nhìn con gấu solo kìa <laughs> Trầu thật sự Ok ok được được được được Ui rồi Ui rồi Quá trầu Mặc dù là anh không thể nhấc tay lên được đấm Nhưng mà anh vẫn có thể lăn đá Ôi nhưng không ăn được con này rồi Con ốc khỏe quá Có món đồ Kira anh em ạ Ui đây rồi Wow Được đấy Khả năng gấu đá lên được 3 sao này Được Thế chỗ này dồn đồ cho gấu đá Ngộ không 2 sao Gấu đá có thể sẽ lên được 3 sao Thêm hai con nữa Xin thêm hai con nữa hoặc là hai trái trứng nữa nhá Hy vọng là có thể thêm được hai trái trứng Máu tôi còn nhiều lắm anh em ạ Mỗi round tôi chỉ lọt một con thôi Bây giờ con gấu đá ờ, nó khỏe lắm Anh em nhìn cái bảng đam ấy kìa 8.200 đam là không ít đâu nhá Mặc dù là nó kẹp vào cái bộ like đấy Tức là cái lượng đam của nó sẽ không được tối ưu Nhưng cái vấn đề ấy là nó kẹp like vào Nhưng mà cái lượng đam của nó đến từ cái việc là nó trâu ấy Nó trâu và nó sẽ đứng lâu ở trong combat Nó sẽ gây được nhiều lần đam Ôi dồi giúp ba Ôi gấu của tôi Ôi rồi mẹ con giúp ba giật phát chết con gấu luôn ạ à. Ôi ôi mẹ ơi gấu ba sao Mẹ nó gọi là gấu ba sao Tôi chết tôi rồi Rao này đẩy nhiều máu quá Ôi ôi ôi 24 máu à Vãi cứt Con mẹ con heo nó gọi ra rồi Con gấu ba sao Con rớt ba sao Rồi cả con Dragon Clay ba sao bơ tiếp theo được Phải đái thật đấy mẹ, Để phát 24 máu luôn ạ à. Mẹ nó chưa cái bộ Spirit kẹp với cả Saman Nó khỏe thế nhở ảo thật đấy biến ra con heo ba sao gánh luôn biến cái gì mà biến được con heo ba sao biến là con rớt luôn rớt chết rồi biến gọi ra luôn thành này con rớt ba cay thật mà cái trận này có cái thằng chơi uh, ờ, 9 mét mà cái con có cái con gấu mét hai sao mà vui vẫn sắp sửa đi top 7 không hiểu kiểu gì luôn <laughs> Ảo thật sự đấy Càng qua anh em ơi Nhìn máu bây giờ sàn sàn như nhau Vớ vẩn ờ, thằng nào cũng có thể đi ấy chưa biết được đâu anh em ạ Chưa biết được là như nào đâu Này đánh Saman à Saman Glacier Tất nhiên là tôi ăn được Làm gì chuyện thua thằng này được Saman Glacier thôi mà Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Ui đúng thật kìa anh em kìa 9 mét con gấu mét 2 ra đi vị trí ờ, top 7 luôn Vãi đài luôn <laughs> Ảo thật sự luôn đấy 9 mét. 9m ra đi ở vị trí top 7 Thật sự ấy như thế luôn Mẹ Căng thế nhở Ui ôi đây rồi anh em ơi 3 metelit đây rồi Cuối cùng thì cũng ra rồi Bây giờ không sợ nữa nha anh em nhá Vừa lấy còn sợ thôi Bây giờ thì không sợ nữa Bây giờ thì không sợ nữa đâu Cố gắng lên 12 nhỉ Nào sau luôn phát nó lên 12 Kiếm uh, kiếm kiếm 6 human ở đao sau Đấy Căng thật đấy Game này căng đấy Game này căng phết đấy anh em ạ Tôi nhìn thấy cái thằng 9 mét Mà chơi chơi có con gấu mét 2 sao rồi mà vẫn ra đi Anh em biết là nó căng như thế nào Ra đi top 7 <laughs> Căng thật sự Căng thật sự luôn đấy Đấy còn Egosit này e Egosit Egosit Ủa Châu ông này anh em này Trông làm sao mà có cái cửa bắn Egosit bắn không xi nhê anh em ạ Đây đó là 3 Metalit 3 Metalit đấy anh em Kẹp với cả giáp Clyde trâu lắm Giáp đã cộng có 80 giáp rồi 80 giáp rồi anh em ạ Lại còn thêm giảm 50% nữa thì đỡ làm sao Đấy rồi Đủ chưa? Đủ rồi Từ nha Phải bán một con đi Bán con này Thôi cứ từ từ Tí nữa mà chơi kiếm lại sau Mà nói chung là lên 12 kẹp mấy cái con AOE khỏe hơn Chắc là tôi cũng sẽ không chơi con Sa Linh đâu <clears throat> Cứ rao quái cho human vào thôi anh em ạ à. Đủ 3 human rồi Đấy cứ rao quái cho vào thôi Còn những cái rao người thì chúng ta kiếm một sách Thế là được Thế nào thì cũng sẽ lên được 12 thôi Game này tôi nghĩ là lên được 12 đấy Lên được 12 thì kẹp thêm con gấu đá vào nhở Thêm một con gấu đá nữa Đấy, tạm thời là như thế Sau này nếu mà có 5 đô hay sao thì cho vào Rồi Khỏe lắm 30 meter lít cơ mà Trâu lắm Kể cả không có giáp Clyde cũng vẫn trâu Bởi vì nó được giảm tới 50% 50% sát thương là một cái gì đấy rất là bá đạo rồi, gậy tá rồi Xui, con gấu đá của tôi giờ đồ mắc bình luôn Rồi Bây giờ cho um, Clyde vào Đấy ba tia là cho con uh, ca lông ok khỏe lắm rồi chưa kể là nó còn nhiều tiền đấy chứ anh em <laughs> anh em thấy không tiền nó đâu có tiêu đâu tại 81 tiền này Dùng không bao giờ hết luôn Rồi thằng này đi rồi, thằng này đi rồi Thằng này xác định đi rồi Ô thằng này bị ao này Thằng này mà nó, nó lên được 10 là nó kẹp vào là 6 Hunter rồi đấy Nhưng mà nó bị ao anh em ạ Chưa thằng này là cũng ngon nghẻ rồi Ui nó vừa mới, mới quay lại thì cũng là lúc mà nó ra đi <laughs> Vừa mới quay trở lại nữa xong thì là cũng là lúc ra đi Cảm ơn nhé, một đống tiền luôn <clears throat> Từ từ đã nào Tiền nhiều quá, tiền nhiều quá, tiền nhiều quá Phải roll bớt đi thôi Mấy rau nữa là 100 tiền rồi em ạ Roll <laughs> bớt đi thôi Mà thực ra ấy, anh em biết không Bây giờ tôi roll mà tôi còn chả biết là tôi bây giờ tôi roll cái gì <laughs> Tôi tôi thật sự là tôi không biết là tôi đang roll cái gì đây À đây, cà lông anh em ạ Cà lông, cà lông, cà lông 2 sao Rồi Từ từ nha, từ từ, từ từ, từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Thế thôi, thế thôi Trứng không đập cho cà lông đâu Trứng đập cho gấu anh em ạ Cứ bình tĩnh rồi, từ từ đã Tiền nhiều quá à À đây này, ui có đồ Kira anh em ạ Lên được 12 là kẹp Kira vào ngon luôn Đấy, hoặc là nếu mà không lên được 12 thì có thể kép cái chém lan cho ngụ không Được Nói chung là từ từ đã, món đồ này thì từ từ đã nhá anh em nhá Có thể là là cái găng tay Kira hoặc là cái chém lan Vẫn còn 30 máu thoải mái luôn Trận này có assassin Assassin nhưng mà thằng này nó chơi co là nó không chơi co, co cáo mà nó chơi co là con ốc 3 Metalist đấy anh em ơi Không dễ chết như thế đâu Ui còn mà con ốc nó điên đấy nhở Điên quá bạn ơi Ù Ù ù ù ù ù Một lần nữa là chết rồi Một lần Ui nó có BKB Khỏe đấy Điền ấy, điền ấy, điền ấy Không sao bạn ơi, đây rồi Ờ, được Cũng được <laughs> Gấu assassin hay sao Thực ra là tôi cũng không cần lắm Tầm này tôi đâu có cần con đấy đâu Nếu mà lên được 12 thì lại kẹp ba assassin vào vậy Có chém lan Thực ra thì nó chỉ là giải pháp thôi Bởi vì là tầm này bây giờ thì Kẹp cái gì vào mà chả ăn <laughs> Anh em cứ tin ở tôi khỏe lắm rồi Chả qua là là, là là là Tôi vẫn chưa coi như là lên cái con ca lông này lên hai sao thôi anh em ạ à. Anh em cứ nghĩ ca lông hai sao xem con ốc kia nó sống nổi không Nó có đánh nổi không Đấy là tôi còn chưa lên mắc binh thôi Ui thằng này vãi đài luôn này bốn cọc rồi bốn cọc Sama nào à? Ơ sao lúc đéo nào cũng hóa ra cái con heo ba sao đấy nhở Nhưng bạn ơi Nhưng bạn ơi bây giờ tớ trâu lắm Vừa lấy chưa có 3 meteorite thì còn đẩy 24 máu thôi bạn ơi Cái tầm này đẩy hộ 24 máu hộ lần nữa cái Ôi giời <laughs> Đi luôn Ủa, Trầu quá anh em ơi Trầu thật đấy Trầu thật sự luôn đấy Mà vẫn thua bọn Assassin là sao nhở Tôi cũng chưa hiểu là tại sao ừ. Thì cũng chỉ có thể giải thích là bởi vì là cái bọn Assassin nó là cái tier, tier S bây giờ thôi Đấy nên là nó quá khỏe Nó ở trong cái tier S Rồi lên được 12 anh em ơi Có kẹp Kira không? Kẹp Kira chưa có găng tay Kira anh em ạ Từ từ đã Đợi Đợi chút đợi chút đợi chút Ra 40 rồi tính tiền nhiều quá à. Được không? Được không? Được không? Ngộ không đấm khỏe phết đấy anh em ạ Ui dồi ôi, cái con gấu đá nó vừa 1.000 đam, 12.000 đam rồi anh em ạ <laughs> Thế thì đỡ làm sao được bạn ơi Thế thì đỡ làm sao được bạn ơi Ờ ờ u chích cũng kinh đấy chích cũng kinh đấy u rồi còn bốn máu thôi, thôi, thôi, Chết rồi đấy Thế là xác định đóng hòm rồi Thế là xác định đóng hòm rồi anh em ạ à. Dragon Clyde lên 3 sao Ok Cá lông vẫn chưa lên được được hai sao nhỉ Round sau là hết tiền luôn anh em nhá Chắc chắn là nó đóng hòm rồi Khỏe quá rồi anh em ơi Gấu đáng 13.000 đam Ở trong cái bộ này mà thực sự ở trâu Mà cái con nào nó cũng trâu anh em ạ Anh em nên nhớ là tất cả những cái con Clyde này Nó đều được hưởng hiệu ứng Clyde Và cái bộ 3 meter lít nữa Nên là thực ra là một con ấy Không có đồ nó cũng đã rất trâu rồi Giảm tới 50% À 30% sát thương Xong rồi lại còn được cộng thêm giáp nữa Hồi máu các kiểu các thứ Khó cho đối thủ <laughs> Quá khó cho đối thủ Ui không có Kira rồi anh em ơi Thôi thôi thôi Thế đi chốt đồ đó. Không có Kira rồi Đây rồi Hay quá Ca lông lên hai đi Ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông Rồng cũng được, rồng lên ba cũng được Rồng ba cũng được Ở kìa không có ấy hả? Ui giời. Xong rồi nhở Ui nhưng mà đối thủ tự nhiên kiếm đâu ra là con Silent Assassin hai sao <laughs> Thế thì chưa xong anh em ạ Tôi nghĩ là chưa xong rồi rồi <laughs> Tự nhiên nó ra con Silent Assassin hai sao với cái đống đồ Kira Ô, ô vẫn xong cơ, vẫn xong cơ, ồ Vẫn xong cơ nào ui dậy đi dậy đi dậy đi ui solo solo ui càng đấy càng đấy nhưng mà trông có vẻ hơi hơi mềm <laughs> ui solo solo dậy solo thế theo được nó cho nó nhanh anh em ạ cứng lắm cứng lắm làm gì có cái cửa đã 6 cửa lai rồi lại còn 3